Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện com à, video chuyên về các cái dòng sản phẩm để độ chế xe điện 4 bánh 3 bánh và cả xe hai bánh nữa xe xăng và xe điện hôm nay mình xin giới thiệu một cái bộ hệ thống treo trước sử dụng hai càng chữ A có phanh dầu giảm sóc À, chọn bộ phụ tùng như trên video có cả những cái tay bắt ốc hàn vào khung giảm sóc trong cái video này đây là bộ giảm sóc to dùng cho xe bốn bánh lớn còn à, làm à, những cái xe nhỏ thì có thể sử dụng giảm sóc nhỏ ở một cái video trước thì mình đã giới thiệu về một cái bộ không có phanh và độ cứng của cái thằng này so với bộ càng ATV thì nó khác hẳn và cái ờ, cách để mà bắt ờ, lên khung như thế nào thì đều đã được giới thiệu ở cái bộ ờ, không phanh còn ở đây là sẽ giới thiệu về bộ có phanh và báo giá à, mọi cách lắp đặt thì các bạn có thể xem ở cái bộ video là không có phanh ở cái video trước đây là bộ có phanh à, về cái độ à, chéo tim ốc này này à, à từ con ốc lọ sang con ốc kia là 7 cm đo chéo là 10 cm trên thị trường thì nó còn một loại nữa là um, tim ốc qua là tim ốc qua bên này qua bên kia là 7 cm và 8 cm là hai loại khác nhau thì các bạn là khi mua hàng thì có thể à, à, lưu ý mình đo trước cái bánh xe của mình để à, tránh nhầm lẫn à, với à, cái tim ốc 8 cm này thì các bạn có thể liên hệ à, mình sẽ thay cho các bạn một cái à, vành à, Mayer này loại 8 cm còn mặc định là 7 cm vì bên mình chuyên bán 7 cm thôi đây là những cái tay để bắt hàn lên khung bắt vào những cái đầu khớp quay này đây là khung dưới và đây là khung trên đây là những cái tay người ta đã hàn sẵn để mình chống giảm sóc à, giảm sóc thì à, có thể chống đứng càng đứng thì nó sẽ càng cứng còn chống càng nghiêng thì nó sẽ càng yếu và mềm hơn thì à, với các loại xe bốn bánh thì à, dùng giảm sóc to bốn chỗ ngồi trở lên thì nên dùng giảm sóc to còn đối với chỗ khoảng hai chỗ ngồi trở xuống hoặc là xe một người thì nên giảm sóc mềm hơn cho nó mềm à, mọi chi tiết liên hệ đặt hàng thì cứ trực tiếp liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955 à, nếu các bạn thấy cái video của mình hay thì à, hãy nhấn à, nút à, like à, đăng ký và ấn cái biểu tượng à, hình à, quả chuông để nhận được những cái thông báo của video mới ra đây gần đây nhất chọn bộ à, càng chữ A không phanh có phanh này à, và nếu nó không lấy giảm sóc thì giá của nó là 2 triệu 350 nghìn đồng như trên ờ, video còn nếu lấy thêm giảm sóc thì ờ, cái đôi giảm sóc này là đôi giảm sóc đắt của nó là 400 nghìn đồng một đôi còn loại giảm sóc ờ, mềm cho xe nhỏ thì các bạn có thể lấy loại nhỏ hơn thì giá của nó là 200 một đôi à, đây là một cái đôi giảm sóc nhỏ này nếu như các bạn là làm xe nhỏ thì nên dùng loại là nhỏ này đây là giảm sóc nhỏ thì đôi giảm sóc nhỏ này là có 200 nghìn một đôi thôi đấy à, với cái bộ càng chữ A như vậy thì à, có hai cách sử dụng hệ thống lái nếu như các bạn lái bằng à, vô lăng thì à, sử dụng chiếc lái đơn và còn nếu như các bạn à, lái bằng tay lái ghi đông thì bên mình cũng có một bộ như vậy tay lái ghi đông giá của nó là khoảng 1 triệu đồng à, bao gồm từ cột lái đến ghi đông và rằng lái đầy đủ cái à, bộ đấy mình sẽ giới thiệu trong một cái video khác các bạn à, đón xem nhé à, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của mình